Vâng, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị chương trình đọc sách cùng Tranh Gỗ Bùi Gia. Đây là cuốn sách ờ, nói về ờ, ờ, Tây Du Ký, một trong những án văn mà đã rất quen thuộc với chúng ta. Tại sao chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị cuốn sách này để chúng tôi học hỏi được điều gì trong cuốn sách này? Trên cuốn sách này quý vị nhìn thấy là họ có vẽ rất nhiều những cái tranh rất nhiều những cái cảnh để có thể uh, miêu tả được cái uh, cái câu chuyện ở bên trong thì đặc biệt là trên uh, những tác phẩm này họ vẽ đến mây họ vẽ đến núi họ vẽ đến cây vẽ đến người và tất cả những cái này nó đều mang một cái nét rất là phóng khoáng rất là thoáng và đặc biệt là nó rất là mềm mại và uyển chuyển thì chúng tôi đã tham khảo những cái nét ví dụ như là những cái nét mây những cái nét mây dài quý vị nhìn thấy những nét mây dài à, thì trên tác phẩm của tranh gỗ Bùi ra cũng có rất nhiều những cái nét mây giải giống như thế bởi vì chúng tôi nhìn thấy nó rất là đẹp nó rất là phù hợp hay là những cái ờ, những cái cây khi quý vị nhìn những cái cây nó mang tính chất dài cỗi thì sẽ thấy là rất là đẹp à, chẳng hạn như phần này à, mây giải đặc trưng của lối vẽ tranh của Trung Quốc là mây giải và thứ hai là những cái cành cây tùng đó, nó rất là khẳng khiu rất là già nua đó, và những cái nét vẽ về núi nó rất là thẳng rất là uh, sâu và đặc biệt là nhìn nó nó mang cái tính chất nó rất là đứng và những cái núi như vậy thì trông nó sẽ rất là xa nó không bị ngắn không bị mềm quá giống như là những cái tranh mà ở Việt Nam hay là thì uh, trong cuốn sách này chúng ta uh, sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi và tham khảo ở trên đây và những cái uh, đám mây cuốn uh, đám mây cuốn ở dưới chân nhân vật đặc biệt là thần tiên chẳng hạn cũng là một trong những cái nét mà chúng tôi hoặc quý vị có thể nhìn thấy đường nét của họ vẽ từng cái tuyến nhân vật rất là đơn giản không cầu kỳ chỉ cần thông qua những cái nét áo nét gấp của quần áo là chúng ta có thể cảm nhận được là nhân vật này đang đứng, đang ngồi, đang di chuyển, đang chạy hay đang bay và nó rất là rõ ràng. Và đây cũng chính là một trong những cái uh, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ cuốn sách này. Những cái đường gấp nét của quần áo rất đơn giản, tạo cái sự uh, thoáng cho mỗi bức tranh. Gấp nét quần áo rất là dễ nhìn. Và quý vị thân mến, để làm được một tác phẩm sâu có được nội hàm thì đó là cả một quá trình mà chúng tôi không những phải đầu tư về tay nghề đầu tư về chất xám mà còn đầu tư cả thời gian để đọc và để hiểu và sau đó là để truyền tải những cái kiến thức ở trong cuốn sách này và trong từng tác phẩm chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn được quý vị cùng ờ, đồng hành cùng đồng cảm và cùng chia sẻ với chúng tôi những cái tâm huyết mà chúng tôi đã dồn vào từng tác phẩm để làm sao mỗi một tác phẩm quý vị chơi quý vị đặt niềm tin vào tranh mẫu bùi gia thì nó đều hoàn toàn xứng đáng và một câu tôi vẫn hay nói đó là chúng tôi cam kết tranh và chất lượng của tranh xứng đáng đến từng nghìn của quý vị khi đặt vào niềm tin của tranh mẫu bùi gia và thông qua clip này chúng tôi rất muốn uh, chia sẻ tới quý vị về niềm vui trong nghề về những cái tâm huyết với nghề và đặc biệt là về những cái giá trị của từng tác phẩm đang mang lại niềm vui và đáp ứng được nhu cầu của quý khách và cảm ơn quý khách đã ủng hộ tin tưởng tranh gỗ bùi gia và tranh gỗ bùi gia thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị